thánh thơ từ thiên đình bài số 12 hai vô di chiều Giáng lúc 3 giờ 19 phút Ngày 18 tháng 10 năm 2021 vô di vũ trụ mật pháp thiên đình nhận lệnh của trời bán xuống nhân gian hoàng dương đạo pháp ai ơi mật pháp không phải ai cũng phước duyên có được bởi đó đạo trời gió các thần linh từ nhiều cõi giới được giáng xuống độ cho mỗi học trò người nào đức độ có phước có phần được biết đến kênh theo dõi lời dạy thì nhanh liên đới thánh thơ thiên đình để được hướng dẫn để được ghi danh Ai ơi cơ hội tìm được chân sư ngay nơi chẳng thế dễ gì có được người không lộ danh cũng không lộ diện chỉ lo chú nguyện dẫn độ chúng sanh thì hãy mau nhanh ghi danh cầu đạo cứu mình giúp người ai thời có duyên thành thật thành tâm sẽ được thánh thần bảo ban hỗ trợ nâng đỡ tinh thần để được bình an để cho cuộc sống qua khỏi gian nan thời gian sắp tới dưới hạng sau cùng đón học trò mới lập nên nền đạo của thánh phật tiên ngay trên cõi trần để cho người thấy nhiệm màu đang hiện trên thế gian này ai còn hoài nghi ai còn khắc khoải chẳng thấy lối đi thì hãy ghi danh vào lớp huyền bí vô di vũ trụ học diễn vô tượng đã đang mở ra cho ta học hỏi để được làm người để được tìm chọn vào đời sắp tới đó đời cái ác không còn hiện hữu chỉ có tâm thiện cùng người lương thiện tỏa sáng yêu thương tràn đầy những ái báo dung độ lượng đó thời thượng ngương thank you